trên ờ, đất đó, của người ta để ở đó. Dạ em chào chị, chị năm nay là nhiêu tuổi rồi để em biết em dễ xưng hô? À, 3, 3, 39 39 ha, vậy là em siêu bằng chị ha dạ. Chị tên gì ạ? Tên Tiền Chị Tiền phải không? Rồi, với lại lấy cái bịch uh, bánh kia luôn nha Đây là chỗ ờ, trước kia hai vợ chồng sinh sống đó hả? Dạ Ba đang, ba đang ngỡ đầu Ờ Ba đang tắm hả? còn đây là nhóc lớn dạ. còn mấy gái nhỏ lớn bao nhiêu tuổi 5 tuổi 5 tuổi hả 5 tuổi hả trời chèo gì không sợ té sao quen rồi phải không còn vậy là chèo vậy là lên đó hả con trời lành dữ vậy lì lắm luôn còn bé nhỏ kia là bé gái, bé gái hả dạ. cánh này em nghe đâu ờ, nói là chị sắp sanh hả chị dạ à, lấy cồn rồi cái gói dễ thương vậy à? ồ biết xịt cồn luôn dạ bỏ năm k nữa <laughs> trời ơi đi kìa ô đeo vàng dữ vậy <laughs> đeo vàng dữ vậy con vàng ai cho vậy ha mẹ mua đó ta cho đeo tới giờ rồi dễ cưng quá vậy thì có một gùi nữa à con nhiêu tuổi rồi nó thì con 3 tuổi ba nổi ba nổi hả ba nổi mới ngủ dậy luôn rồi là gia đình mình ở trong ờ, dưới này hết rồi quê quán ở đâu mà sao ở đây tấp à, vô chiếc kia ở đây ở đây quê ở trên yên thuận á có dạ. căn nhà mà có ờ, hai anh em à dạ nhưng mà anh có vợ có con thì à, để cho hai anh em ở hai chồng đó hồi đó giờ chị đi à, làm trên thành phố á dạ làm công ty rồi không có thường xuyên nhà cái về đây gặp ông xã hai người ở người muốn nhà trọ ở không ở chung với anh hai dạ mấy năm rồi mà ba đứa rồi hả bé thì trắng trẻo dễ thương ha cũng bảy gần bảy năm rồi gần bảy năm bé lớn lớn đó năm tuổi rồi ông anh ông số đề số đó giờ nhà cũng bán tiêu rồi hai chồng ở nhà trọ không mà dạ thì sao không ở trọ nữa mà ra đây ờ, ở, trên chiếc ghe như vậy ở ghe này là ai mua có uh, xin tiền của người cô ở ngoài thơ quá dạ chiếc này lúc trước mua nhiêu mua 5 triệu 5 lúc triệu. xin cô đó có 4 triệu à dạ đâu anh em mình đó, đó. dạ em mình nó dẫn đi mua là 5 triệu cho thiếu lên triệu dạ ở nhà trọ nghe chăng mùa dịch đó đâu có tiền đâu hai chồng yeah. Dạ. đều nghỉ trơn đâu có tiền đóng mà mới xin cái người cô đó đó dạ yeah. còn mình dạ. ở đây là khoảng ờ, bao nhiêu rồi bao bao lâu rồi chị nửa năm rồi. nửa chú, năm rồi hả xịt chú luôn à. ờ à, xịt đi con nè dạ. chú ờ, ờ xịt trời ơi nó xịt cái đó rồi kìa nè chú gửi cho thùng sữa, ờ, thùng sữa với lại mấy bánh nè cho hai anh em vô ăn nè sách vô con ờ à. nè còn thùng sữa nè sách nổi không đây mà chèn thùng sữa lên ờ, ghe đi cho hồi cho nó nó ginh vô liền sạch lia chia nha rồi con có đi học chưa tới tuổi học mà chưa có đi được có điều kiện học chưa dịch dịch hả dạ cái cây dây dứt tuổi năm tuổi Ủa dây dứt đi nó nó nó căng lấy trời câu mà xịt chúng chú giờ xịt mẹ giờ thôi ba ra la la nè rồi chừng nào mình xanh ngày một ngày dự xanh là ngày 1 tháng 2 trên đó. Dạ, vậy là cũng tầm là mùng 1 Tết hoặc 29 Tết vậy đó hả? Vậy là nói chung là giáp giáp đó đúng không? Tại vì mổ nó không biết nhầm khi bác sĩ cho à, sớm. Hai đó. bé này trước là chị mổ không hả? quá người ta nói là mổ là tới mấy năm mới được xanh nữa mà sao mà, mà mổ liên tục dữ vậy đâu tại vì cũng để kế hoạch rồi cái cũng có điện cho bác sĩ hồi trước mổ dạ à, nói là vậy đó vậy đó bé mới có hai tuổi mấy à, mà giờ có bầu vậy mà mổ hai đứa rồi bác sĩ nói để theo dõi mổ được bây giờ giải kế hoạch chung đâu có xanh rồi dạ. thấy khổ chứ em à, thấy ở dưới ghe gì mà ý mà ở dưới ghe nha mà ba đứa ở trên bờ chắc cả chục rồi quá <laughs> dở kế hoạch rồi dở kế hoạch hả ngay trong lúc dịch nữa dạ vậy cưng quán trời nè lanh không thường bình thường lanh không con lanh lắm ừ rồi cơm nước mình nấu ở trên này luôn hả chị dạ ông xã với thằng trai ngủ ngoài đó rồi dạ dạ chào chào anh trời anh này chắc nhìn cũng lớn tuổi không ta anh năm nay nhiêu tuổi rồi tám ông mười <laughs> ông mười à, quan tám năm tám tư tám tư hả trời tám tư hơn em có 4 tuổi đó hả mà chắc ờ, sương gió quá gió sương phủ đời trai ơi con ờ à, trời ơi nó lanh nó chèo nó đây hoài luôn thôi khỏi đâu cần coi chứng minh đâu anh nói vậy được rồi hỏi vậy thôi năm ba dạ. à em thì trai mới lớn dạ ủa rồi uh, mình ở đây là mình đi làm cái gì để mình nuôi à, uh... em làm ở đó dạ yeah. Dạ, em mới về đây em đậu ra đây thì cô đây có đốn cây các cây kêu em muốn em em làm ờ. còn bình thường hàng ngày giờ mình làm cái gì để mình nuôi uh, nuôi vợ con rồi giờ dạ. thêm à, đứa nữa là ba đứa luôn rồi em ờ, chạy đại du lịch chạy gì chạy tàu du lịch ở bên à, chạy tàu du lịch đó hả à. chạy tàu du lịch ở bên kiều á rồi sau bị dịch đó à. em đi phụ cho bà chị bán ờ, đồ gãy với ờ, dạ cổi răng á à. tức là cái yeah. Dạ. hồi xưa là mình cũng là không có phải thuộc dạng khó dạ, dạ, khăn mà là cái kiểu giống như là mình cũng có nghề nghiệp rồi vợ cũng đi làm rồi bây giờ thì đang dịch rồi giờ vợ thì sắp sanh tới nữa thì bởi vì nó hơi khó khăn có mình nên anh là giống em, như trụ cột phải không chạy tàu có rồi xong em chạy dạ. qua em chạy cho anh liêm á là bên sông rồi dạ. em nhìn bên đó thấy có nhà máy hưng lại đó dạ. là à, đi bán uh, mà trái cây á dạ. là cái tầm khoảng 3 giờ 40 là mình đi lại dạ. người ta mình phụ linh đồ trái cây thì xuống ghe dạ. rồi chạy ra chợ nổi là neo cái bè mà ta ăn sáng kia đó dạ. nó khoảng bốn giờ rưỡi có Một khách ngày hồi rồi. trước là mình thu nhập bao nhiêu dạ cái đó một buổi sáng ờ, từ 3 ờ, giờ giờ đến 4 giờ là cho tới 9 giờ là mình được 200 ngàn à, là 200 ngàn rồi về em lái tàu ở ngoài bến Ninh Kiều á dạ. là một tháng có 3 triệu à dạ nhưng bằng nữa lái tàu thì mình được cái tiền quê hồng lại dạng như là cái tiền bo à, khách ta bo đúng không cái tiền mà tôi ghé anh để em ghé anh vô cái vườn trái cây đi dạ anh về đó anh mua vé là cái nó một ờ, dĩa trái cây một phần một người là hai chục ngàn dạ là em được hưởng năm ngàn dạ Nên em vô đó mười người là được năm chục dạ mà khi mà anh dừng chân ở đó anh ăn trưa đi dạ là em được hưởng mười phần trăm ờ à, vậy đó hả ý anh ăn chịu em được ờ, trăm ngàn rồi giờ thì đang dịch thì bởi vì không còn chạy được giờ ở, ở nhà ở đây ở trên chiếc ghe chứ không phải là nhà nữa rồi ai thuê gì mình làm đó dạ sáng thì ờ, đi phụ các chị bán đồ dạ. ờ rồi vợ sắp sanh tới thì giờ ước ước em nghe cái chị kia giới thiệu nói á chị nói hoàn cảnh của hai vợ chồng mình á là à. chiếc ghe nè nhưng nó bị dột đồ quá nè phải không Đúng. tối mưa Nếu rồi nó dột mưa, em nói thầy danh cái ngày bà cậu mưa là không có nói dốc nó láo không mưa ba vợ con rồi mưa tức là nó không gì mấy nhưng mà nó ướt á dạ không có chạy chiếu hay nào nhân cái này thường nước con ngồi. nước lớn lên nó rồi à, nó có ngập ở dưới ngập không, lên không thì chiều nó lên xuống nó lên thì uh, chiếc ghe nó nổi lên đúng nó bình rồi xong mà nó xuống thì có chìm chị ở à, quên rồi từ từ hạ xuống dạ. nó chổng chổng lên rồi mình đậu cố định vậy luôn đó hả đâu có ra vô gì được nữa phải không thì đậu này như là mình cái nhà nhưng mà nó cái bè rồi đó ờ à. Ồ, đậu, đậu. tháng 300. Hả? Đậu đây cũng tốn tiền nữa hả? Cũng tốn tiền đối diện tháng 300. Trời, em vậy em tưởng là đậu cho ở nhà. Đầu tiên thì ờ, rồi sau này chú thấy ấy chú lấy có 200 rồi. À. à, tức là đầu 300 rồi về sau thấy khó khăn rồi ờ, lấy 200. Ờ, ok đi chứ giờ trước cửa nhà nhà anh ta thì này thì cái vấn đề đó thì mình cứ nói chuyện lại với chủ làm sao ha em thì bây giờ bữa nay em ghé đây á em để ờ, coi coi em xác minh hoàn cảnh của hai ờ, vợ chồng dạ. với lại theo ờ, nguyện vọng theo em biết nha là cái chị kia nói là hai chồng mình giờ là như là khó khăn đang cần cái số tiền để cho chị xanh và là che đồ lại lợp che đồ lại cái cái mui của chiếc chiếc tàu này để, để em đi lên thử coi dạ, dạ. nó đẻ nó lên xuống nó khó khăn á dạ đúng rồi vậy mà chị đang có bầu rồi tao lên chút xíu gì đó dạ nếu không như là à, làm máy vòm á hả cái đó là anh có hỏi người ta chưa khoảng bao nhiêu tiền vậy dạ, với ờ, em này nè dạ nó coi là nó coi với em nó tính toán này kia rồi cũng như là nó tính là lên này kia nữa là rồi tiền công dạ phụ là em phụ sạp, à. Sạp, không là em làm tiếp đó là cái sạp sạp ở trong nữa phải không dạ nè em dạ. kèo lên lên lên cầm cái máy quay Thấy chiều nghe á là dạ. chỉ ngủ rồi nằm được hai đứa đây, Dạ. Thì à, nếu mà anh nằm á mà nó, nó đụng mấy công nè. Dạ. Là em đem cái rô be lên tới đây. Dạ làm dạ, như là mình lên nền vậy đó dạ. cho nó rộng ra nhà đây nó cũng không có rộng lắm nếu nó rộng ra là hai vợ dạ. chồng phải lấy con đừng làm chung nhau hết à, làm cho nó nó bằng lại hả không không cần bằng tức là mình chỉ lên khoảng hai tấc nữa thôi à, lên hai tấc ý em nói là, là lấy cái miếng dán mình đóng ngang đúng không cái, cái mình mẹ là nó rộng ờ à, để cho nó lấy cái thả đàn ngang vậy nè dạ thả ờ à, đúng rồi rồi ở dưới này là mình có một cái dạng như cái nắp hầm gì đó dạ. ba cái đồ gì rồi không cần thiết mình chứa nằm gì đó ờ rồi cái này là một tháng ờ, hai vợ chồng ờ, ở quên lộn à, chi phí là anh có nghe là khoảng bao nhiêu thì thằng em nó nói là ờ, 10 triệu dạ nhưng mà cô thì cô nói đó là vô lý quá thì cái ghe mình mua cái năm mình không chơi mua cái năm triệu ờ, cái, cái, mua tú cái trong cái đúng rồi nghe nó hơi vô, vô lý cái ghe mua 5 triệu về sửa rồi lại hết 10 triệu nữa mình làm ra 10 triệu rồi ờ, em cũng mới giải thích là gì nè tại nó cái cái vàng sạp á dán bây giờ thì nó mắc dạ. giá hàng này á tại nó có làm cái gì nó cũng kêu em phụ nó nè dạ. như nó mua ghe nó mua đi bán lại rồi để có giá nhơ mình làm này kia dạ. đó là nó kêu em phụ nó đó là như đó là nó là cái tiền dán này là tôi lấy anh là một triệu gửi ờ tên đó còn tay mình còn làm cái ở trên đúng không ờ là nó là hai triệu ờ thấy không rồi á lại mình lên á lại nó nói bây giờ á nó đi như vậy là đụng rồi đúng không yeah. Dạ là nó, em kêu nó lên khoảng hai tấc nữa thôi mình nâng lên hai tí được ông nội đã ông nâng cái thằng này rồi yeah. Dạ. ông lên hai tấc rồi ông phải lên một mét à. Không? Cái giống như kiểu mình làm thành à, như cái nhà sàn luôn rồi đúng không mình ừ, thiết kế mình chế chế giống như cái cái ghe này thành như cái nhà luôn rồi phải không cái bè ờ cái bè phải không dạ, cái bè đó thì như là nó là mới chuông này chút xíu nực ha cái uh, ờ, điền cây đứng nè như dán đây mình lên rồi dạ. Ờ, dán, dán mới dán dách dạ đúng không à, à, tính cái điện dán này kia rồi bây giờ rồi lên hai triệu dạ Đại thì đố dạ. tại điện đố là như là nó mua cái cái uh, bề hoành khoảng ba ba mươi đi dạ ba mươi là cái dự hoành đó nó như ngầm cộng nghe là cái cái cây đứng không dạ thì nó mua là cây dán đốt dán sau giờ nó xả ra nó làm lên cho mình dạ rồi đi đi ờ, ra ngoài nói dạ, chuyện dạ. trong này nực quá không quen không cái này nực lắm nó hầm á cái mọi người phải lên cao mới được nó thấp đây ở trên thì nó mấy những chỗ nó... Ờ, đây cô chú anh chị vô là phải ờ, khó khăn gì đó tao nên đến đây đó chú nhớ em ờ à. hai bên lớp chị mà nó cũng dính dột nhưng mà mình làm á tại vì mấy nó cái xương ta cho dạ. uống không á cái nó nó nó nó phải lộn nước cái trống rồi nhưng mà nó cô uống thường chứ để muốn tại mình đi ra vô mình đây mình thường mình phải bắn mình cứ đi, dạ. ra vô cũng mệt đúng không sợ bầu, bầu đúng không màu xanh hơi khó khăn phải không dạ hiểu anh dạ dạ đây để em ra được được được để em dịnh cho đi dọn ngang á anh đi dọn ngang anh chụp anh kịp anh nữa đi á gửi tỷ anh có đi cầu khỉ không là cái à. Ờ. chân mình đi gì nè à. Ờ. đúng không đừng có bao giờ này anh giữ cái cân bằng lại à. nhưng mà không biết là đi gì nè À. đi gì nó lạc nó lạc liền nó à, tức là dò xéo này dò bên kia ờ, à, dò vậy dò vậy ờ, đi <laughs> đi vậy à, đi vậy thì nó sẽ giữ thăng bằng được Ồ, bé đi phà phà phải không đi giống như quen vậy thấy nó chạy lên chạy xuống bé này dễ cưng nè hẹn bé nè đi tới đâu ăn thôi chứ bất cứ ở ờ, vòng vòng ở sớm đâu không ai mà nói ừ bây giờ gửi con nhỏ này là nhận <laughs> gửi thằng trai không ai nhận mà ai mà nhận ai mà gửi đó là không thôi không ai không Ủa, ai rồi uh, chị trong này là bé trai hay gái trai bé trai hả rồi uh, giữ tới ngày xanh thì bây giờ uh, giờ cái trước mắt là mình để mình lợp mình che này lại xong rồi uh, mình uh, có tiền để mình xanh nở mình xanh mổ phải không thường lúc trước giờ chị xanh ở đâu ở à, đa khoa trung ương đa khoa trung ương không hả lúc trước mình xanh mấy bé này là chi phí nhiêu à, chi phí cũng như bé bé gần nhất nè bé gần nhất là có bảo hiểm này kia luôn là cũng có 3 triệu rồi 3 triệu hả đợt này chỉ có bảo hiểm không có bảo hiểm nhưng mà mẹ con gái là bây giờ nó đang làm ở bên lạc sĩ à. bị dịch đó là nó được cái bảo hiểm dạ rồi thôi vậy bữa nay em ghé thăm để em biết vậy thôi vậy là cái chi phí mà xanh nở với lại làm cái này thì cũng à, mười mấy triệu để về rồi nếu mà em đăng lên coi coi có cô chú anh chị nào giúp đỡ được cho hoàn cảnh dạ, của uh, gia đình mình anh đã nói tên gì ta dạ. anh tên gì dạ tên mạnh anh mạnh hả còn à, chị là chị tiền đây đây em gửi này nãy em gửi uh, thùng sữa nè với lại mấy cái bánh cho mấy bé ăn với lại em gửi này em không có nhiêu này là cái tấm lòng của em thôi em gửi cho anh chị thêm uh, ờ, 200 mua gạo hay gì đó cho gia đình mình ăn. dịp nào anh uh, có khi mà hết dịch này cho nó hoàn chỉnh đi dạ anh muốn đi du lịch phải không hưởng từng cái cảm giác do sông nước phải không ha, sông nước em sẽ lấy cái xuồng máy nuôi tôm dạ chở với anh đi những cái kênh rạch nhỏ rồi ra Cần Thơ em nói anh giờ đi anh là người Cần Thơ đi nhưng mà anh chưa biết cầu Cần Thơ nó có bao nhiêu cộng với cáp đúng rồi những cái hai nó cho dù anh đi lên đó anh điểm điểm hết đó, nhưng mà anh không giải thích được lý do cái lịch sử là cái dây cáp này là gì oh. giống, như, giống du lịch hả tính ra đi trên dạ. cầu đi dưới cầu ha à. Ờ. dạ em cảm ơn đi du lịch rồi thôi vậy em đi nha anh ơi dạ. dạ. chào anh chị nha dạ. Dạ, ờ, có dịp nào thì anh gì vậy? Hùng ờ, có cạc luôn hả? Chơi gì ghê vậy? À phải cởi với chàng nhân mạnh cái một hộp cạc này em làm nó chỉ có 30 ngàn thôi <laughs> một hộp cạc 30 ngàn hả ừ đấy em làm cho gái em nè xe biết mà xe buýt là của chúng mình á là bây giờ cái như em đặt là tên con gái em nè ờ. thấy không là em sau này em sẽ nói ngồi lên nhường này cho nó thì sau này mình chỉ là tài xế cho con gái em lên nè vừa là quản lý mà vừa là điện thoại vừa là cầm tiền với luôn ừ rồi rồi, rồi cố gắng phấn đấu về sau đấu gắng phấn đấu trên này nó làm quản lý à, đội tàu cũng được rồi thôi vậy dạ. phước xin à, chào cô chú anh chị nha ờ, gì à, dạ <laughs> không phải bệnh nghề nghiệp bệnh nghiệp dạ. lâu lâu gặp có người nói chuyện rồi thôi vậy chào nha chào anh chị luôn nha dạ. bye bye và hẹn gặp lại dạ yeah.